vậy mà tại vì mà bán được không người thì bán ừ, trong thì quá chỗ con em năm triệu ờ, anh nhắm hơn ở, ở ngoài đấy coi không lâu đài nó tự bung đó năm sau cải tại vì cái gai bông này nó khó kiếm ai cũng xe rồi em quá một phút này năm triệu sáu triệu nó quá gì mối đài sáu tỷ năm triệu Bắt đầu khó bật con trai tôi nướng ngọn nướng ngắt rồi tôi ừ. sao mầm góc cũng không lên được ừ. đâu có làm mầm góc được để tay đậm hả chắc là chắc là cái bô tô cháy mẹ rồi nó đứng ngọn tôi tôi để ờ, ờ, ờ, sau em uh, xin chào cả nhà để mấy ngày nó bị xuống hôm nay mấy anh em đang tụ tập lại uống cà phê và ngắm hoa nghĩa cái này nở ờ, mấy ngày định nghĩa hôm nở từ hôm mùng mười, ngày mười, 10 10 nay 10 15 à hôm, hôm nay là nở ờ, khoảng 6 ngày rồi mà hoa vẫn còn căng đẹp rất là tuyệt vời cả nhà ơi dạ em chào ờ, mạnh hoa anh minh à em chào anh uh, võ hải tự nhiên mà quét đó dạ không giờ tụi em đâu dám nhậu nữa anh ơi giờ đây ngắm hoa uống cà phê thôi anh ạ à. em chào anh lực đẹp trai nha anh thiên ơi anh thiên chạy qua uống cà phê anh thiên ơi anh qua đi rồi em mới qua nhậu được chào anh Mai Văn Sơn anh Thanh ơi mấy nay em điện anh được anh Thanh anh anh Sơn anh Sơn đang qua chứ Thanh camera không đâu đỏ anh dạ hả không thấy đỏ không hồng đỏ không hồng đỏ đỏ đỏ anh ờ, dạ, em chào uh, phạm định phạm chào anh em chào anh nghĩa yeah. <laughs> thả thả xuống đó nó lên còn đầu nó bám luôn rồi nó dạ em chào anh uh, Nguyễn Trung à <laughs> em chào anh Thọ Tây Bắc em chào anh Nguyễn Thanh Tùng anh Tùng ơi ngắm hoa anh Tùng ơi để dạ, xin chào Nguyễn Toàn đây hôm nay em à, em ngắm hoa cùng à, các anh em uống cà phê Hồng ơi em à, chào mọi người đây Hồng em chào toàn thể anh chị bạn của anh danh. chúc anh chị ngày mới vui vẻ không bạn bạn danh cũng bạn em hết á <laughs> đây em ngắm hoa cùng có đại gia lực anh anh, lực rồi, chào, chào cả nhà anh em và chào hết tất cả à, bạn của danh một ngày mới vui vẻ dạ, dạ. anh uh, à, chào dạ. lê trường chào à, năm ngày anh em dạ. <laughs> anh nghĩa ơi uh, mình chào xin chào quá nhiều anh em luôn <laughs> đây là có anh cường mời anh cường chào anh em anh cường rồi, chào anh em nha ý chí anh chào anh em chào tất cả anh em nha chúc anh em một ngày vui vẻ anh uh, chào tất cả anh em yêu lan và ngấu lan nha <laughs> em chào anh em yeah. Dạ. chào anh em của ờ, anh em ờ, của trung dân <laughs> em cũng xin chào tất cả các anh em ờ, đang xem live của của danh nha đây để ngồi quay qua ngắm hoa để dạ, chào em trai Đức Nhã dạ, chào Phạm Định chào anh đẹp trai Đinh Văn Nhâm anh ơi lâu lắm rồi ờ, không được gặp anh anh ơi chào Nguyễn Đức Long chào em Đức Thiện chào bạn ờ, Vua Ốc chào em Nguyễn Phúc An dạ anh Nhâm ơi hoa đẹp lắm anh ơi này nở 6 ngày rồi mà hoa hoa vẫn còn căng đẹp tuyệt vời luôn anh à đây có lăn rừng đây xin chào lăn rừng xin chào Dũng Trinh xin chào Trung Phạm anh à, thôi à, bữa anh vào trong mà trong nam này à, ghé chơi mà em không có tiếp được anh á em xin lỗi anh nha hẹn anh dịp gần nhất nha anh xin chào Thế Huy chào Trung Lê chào em Phương Lê chào Phát ờ, Võ xin chào Tổng Tổng Xuân Tiến xin chào Dũng Trinh xin chào Ngọc Hoàng anh Thiên ơi anh đâu rồi em chờ anh hoài không thấy anh Thiên ơi xin chào uh, Nguyễn Thư Cường xin chào uh, bạn uh, Nguyễn Bảo Nam đây cặp mắt phê lắm cả nhà ơi xin chào bạn ờ, Nguyễn Xuân Hào nếu mà ngày nào mà ờ, cũng ờ, được ngắm hoa uống cà phê cho anh em cùng anh em là, là uống cà phê ngắm hoa thì chắc là tuyệt vời lắm à tại đây nó che nắng hơi che đó che hơi thiếu ánh sáng phải không thiếu hơi thiếu sáng à. Dạ, để, để quay qua đây thử coi thiếu sáng mà góc đỡ không anh chắc chắc chắc điện thoại em kém á không phải đâu sáng sáng mát em ra ngoài nắng nha em chào anh Mai Dương à đây đem em kéo bạc ra cho sáng sáng một chút cho cho tí nữa ờ. đó đó sáng rồi đó sáng rồi đó sáng rồi đó như uh, cặp mắt uh, của uh, cây bảo di mình á, là cặp mắt thì không, không có thể đó là vô đối cái nét đặc biệt của uh, của em nó và hoa bảo di thì nó đang chừng hai bông thôi nhưng mà nó có rất mùi rất là thơm nha cả nhà như là nó bay 24 ờ, trên 24 luôn bác ơi xuống, ờ, xuống đây ngắm hoa đi bác ơi <laughs> anh Đinh Văn Nhâm là thơm tới ngoài Bắc luôn rồi em ơi dạ anh đúng rồi thơm lắm anh ơi anh anh uh, cái hương thơm này nó bay qua tới bên Mỹ luôn anh <laughs> này Ủa bách ở trên đồng xoài vậy anh ờ, anh đinh văn nhâm lỡ ờ. ở quảng bình hả anh nhâm ơi anh nhâm ờ, ở quảng bình không anh dạ em chào anh nguyễn đăng kiên à em chào anh akma paris anh dạ em chào anh Trung Hậu à anh Hậu ơi lên thăm anh em đi anh Hậu ơi à anh anh anh nhâm là ở Ninh Bình rồi bữa em về tới tới tới anh rồi mà em quên mất tiêu rồi <laughs> chắc tại có nhậu anh có một lần một à thôi anh phải nhậu với em mấy lần nữa anh mới nhớ anh ơi dạ em xin chào anh Dương Ngọc Hà anh Hà ơi chạy qua uống cà phê ngắm hoa anh Hà ơi hoa hoa này của anh Nghĩa nè anh Hà anh Nghĩa mang qua quán cà phê ờ, chứ cà phê này cà phê gì bên này cà phê Việt Đại Việt một cái đồ này chụp lại quay nè dạ ở đây ờ, hôm nay ờ, ngắm ờ, hoa cà phê có mấy anh em ở quận 12 đây rồi có em đại gia hồng cộng <laughs> <laughs> dạ nhất trí anh hậu anh hậu ơi anh em mình gặp nhau ở ban mê nha anh năm chào em tám nguyễn đức anh Đức Anh chào cả nhà đi Đức Anh Nhiều 5 triệu thì cái dù cọc thì... anh khai bán nhiều có bán đồ có đồ bán thì cái cái cái cũng khai quan á cái gì làm giống <laughs> Hồng ơi, Đức Đức Anh chào uh, em kìa Hồng ơi. <laughs> Nguyễn Đức Anh chào em kìa. Hồng Phát Công nè. Em chào anh Đức Anh nha. 65 triệu. 5 triệu trong đó là dạ. là có 50 trăm nghĩa gì cũng Đức Anh trốn đâu mất tiêu Đức Anh ơi dạ. làm việc mua sang đi làm việc mua sang đi mua sang bây giờ em nói anh ờ, quan trọng là dạ. anh tính ấy thôi chứ đừng nói hoài giống như vậy nói nói dạ.

anh 20 nhưng mà 10 với anh tí kết offline bạc khoa luôn 10 lại cái khá luôn à dạ em chào anh Nguyễn Huy Tuyến à anh Tuyến ơi anh Tuyến khỏe không anh Tuyến mấy hôm nay thị trường uh, rơm rã quá anh ơi à, cây sâu đẹp hơn sâu đẹp thì cây sâu mua rẻ hơn rồi đẹp, đẹp đây uh, đây là chủ nhân của uh, của cây uh, hoa bảo di à, anh uh, hồ nghĩa à không bữa à, đó mà làm hồ nghĩa chào tất cả các anh em à <laughs> đúng không còn còn bây giờ phải số là để uống mưa đúng không tuy rằng cái hoa mình đây nó nở có hai hoa thôi